đây, sử dụng động cơ Honda GX270 Còn uh, à, trên đây là máy phát điện uh, Honda SC2500CX e Đây máy thì sử dụng động cơ uh, Honda GX160 Đấy, Công suất uh, của máy là công suất uh, cực đại 2,2 kW và công suất uh, định mức của nó sẽ là 2 kVA 222 kW đây là automat của nó đầu ra 220V đấy khởi động máy ờ, phát điện Honda EC 2500CX thì ờ, khởi động bằng giật nổ thôi còn ờ, máy này thì có cả giật nổ và cả bằng D tiếp sang đây sẽ là dòng máy Daisin của Nhật sử dụng động cơ Honda nhưng mà sản xuất ở Nhật Bản nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản uh, Daisin SGB 7001 HSA Máy thì uh, máy này thì có công suất uh, của nó là 5,5 kVA và uh, công suất uh, định mức của nó sẽ là 5 kVA 5 kVA đủ đây máy sử dụng động cơ Honda GX uh, 390 GX 390 có đề có đề đồng hồ ờ, báo điện đồng hồ báo ờ, điện áp của nó đây đây thì có hai đầu ra có hai ờ, một có hai đầu ra xoay chiều 220V 16A và có đầu ra một chiều DC một chiều 12V 3,8,3A còn đây, trên đây là máy phát điện uh, Dyson đây Dyson S GB 30001HA Máy này thì cũng là công suất của nó là 2,2 kW là công suất ờ, cực đại và công suất định mức của nó sẽ là 2 kW. Máy ờ, sử dụng ờ, động cơ Honda GX160. Đây, động cơ Honda chính hãng có mã máy của đây. Máy thì khởi động bằng giật nổ thôi. Đây là công tắc đóng mở của máy. Đấy, cũng có cả nguồn điện ra một chiều và xoay chiều có hai giác cắm xoay chiều 220V và nguồn điện ra một chiều là 12V 8,3A còn đây là máy phát điện SHI 3000 à, cũng sử dụng động cơ Honda GX160 đây GX160 à, ờ, công suất à, cực đại 2,2 kW và công suất đỉnh mức của nó là sẽ là 2 kW đây động cơ Honda chữ ờ, Honda dập nổi đây chữ dập nổi đây đây là công tắc đóng mở của máy đây là đồng hồ báo điện áp automat đóng tải vào và nó sẽ tự động ờ, ngắt khi ờ, xảy ra hiện tượng chập mạch hay là ngắn mạch đoạn mạch đây là đầu ra 230V còn dưới này thì ờ, máy này là dòng máy ờ, lạ Intel RTPG 5500D máy ờ, nhập khẩu của Đức Đấy, thì có dòng điện ra máy có đề dòng điện ra có cả 220V 230V và dòng điện xoay chiều 230V và dòng điện 3 pha 380V đây là cái 400V đây là điện 3 pha máy rất là hiếm máy ờ, sử dụng ờ, động cơ ờ, Intel 9,5 HP đây có cả khởi động giật nổ bằng tay và đề toàn bộ uh, máy phát điện chạy xăng hết bên này uh, có một con uh, ANH 3000 nữa con này cũng là 2,2 ờ, kW sử dụng ờ, động cơ Honda GX 160 còn ờ, về dòng máy công suất lớn hơn thì có đây máy phát điện chạy dầu Kama 5,5 ờ, kW KDE 6500TN đây chạy dầu và đây là máy ờ, phát điện chạy xăng SH 11.000DX ờ, máy công suất 10 kVA và công suất cực đại của 10 kW và công suất cực đại của nó sẽ là 12 kW Đấy. máy công suất lớn dành cho các quán kara hay là nhà hàng Đấy máy phát điện công nghiệp thì ờ, quý khách đã có nhu cầu mua máy phát điện chạy xăng chạy dầu ờ, vui lòng ờ, liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội